là coi như bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi dạ không ơn. là dạ, hương vị này thôi dạ thì hiện tại là bây giờ là vẫn còn hên là vẫn còn giữ được cái hương vị hồi xưa nói chung là vậy thôi nhưng mà truyền thống dạ cảm ơn lại cũng bình dân thành ra là nói chung là được nhiều khách ủng hộ nhưng mà nhiều ờ, cái còn hơn chứ mày nó giá là thấp với lại là bị hấp đó hả đó không sao vậy thay vậy ta chắc mình ngọt mình ngọt mình còn béo thiếu ha hôm nay mình 26 tuổi mình độc thân vô tính chưa có người yêu ừ các bạn nào ờ, làm biết người yêu mình không ờ? yêu mình ngọt lắm ừ. rồi cảm ơn em thôi ờ, giỡn nha thôi thôi nó giờ chứ đừng có đăng lên thiệt nghe chết luôn á 16 tuổi à, bán uh, ờ, chè ở uh, Vũng Tàu này nếu mà tính theo đời bà tới bây giờ là đã gần 50 năm Ừ. bán giúp từ 5 giờ rưỡi chiều tới uh, ờ, 11 giờ rưỡi tối địa chỉ đây là 241 ở Văn Tần về cô Điệp thì là có nhiều tên là chè ông mập nè là hồi xưa là ông cậu với mình bán còn mập thì người ta gọi thuận miệng là chè ông mập rồi sau này á là phải uh, lấy như có tên thương hiệu thì mới uh, mở được Thành ra là mình lấy tên là chè cô Điệp tại vì mẹ là cái người đóng chính rồi với lại coi như là thầy chính của mình luôn thành ra là mình lấy tên mẹ đi cho nó dễ cho mọi người biết lại thống nhất một tên một cho nó dễ luôn nói chung là do gia đình nghề mình từ xưa vậy rồi xưa giờ bà mẹ với bà đã bán như thế thì giờ mình theo nghề vậy thôi ừ, theo cái giấc thôi với lại tối là người ta ăn vặt mà mấy con này ăn vặt nữa thành ra là nó dễ ăn hơn dễ bán hơn buổi trưa với lại uh, lúc mà mình học xong á mình thấy cái nghề này là truyền thống cũng hay với lại lại ờ, giờ giờ trẻ này là mấy nghề truyền thống này bắt đầu nó hiếm bây giờ mình thấy cũng hay với lại cũng được thành ra là mình theo nghề gia đình à của anh thôi anh bán được tám năm bán tám năm rồi dạ là đủ tuổi là ra bán luôn dạ nói chung là nghề truyền thống gia đình với lại ờ, nói chung là mình thấy hay thôi có duyên với nghề thì mình ờ, làm thôi hiện tại nhà mình là có 6 món bánh chuối bánh bò là 8 dạ sau giờ là 9 món chủ nhật có thêm một món chè táo sòn là 10 là chè bà ba rồi dạ, đậu xanh một bán nước dừa rồi dạ, cái này là đậu trắng chè chuối chân bánh chuối bánh bò chè bắp khoai môn dạ xôi bò bên này thì nói chung là tất cả là do nhà nấu hết chỉ có cái này là bánh bò này là lấy thôi tại vì cũng ngon làm lấy ngoài thôi còn tất cả là do nhà hết có ba người làm thôi mình ông cậu đó với lại mẹ trong nhà ba người làm mẹ là người nấu chính và mình là phụ bếp mình nấu được mấy món cơ bản rồi còn nấu thì dám chưa dám cho nấu đúng chính giờ mình còn ham chơi chưa tập trung hết <laughs> chuyên môn mình ra là chưa dám cho nấu cơ nấu hết dạ, hiện tại bây giờ chè một chén là 12 ngàn đồng giá bịch cũng vậy đem về đồng giá hết 12 ngàn 10 ngàn là 4 năm là năm nay là mới được đầu năm rồi là mới lên 12 vì đồ này nó lên nhiều quá nên là mình phải lên tí hy vọng là không lên ờ, trong thời gian tới nhất là do cái tính của mình là mình thấy ờ, cho người ta chờ khó chịu lắm mình ghét ờ, ghét người ta chờ mình thành ra là phải giải quyết cho nhanh để mà đợt người khác khách sâu. à, thành ra nhiều khi là nóng nảy hay là gì đó thì đừng có giận đó thời đầu thì nó rất là rối với lại nó bây giờ nóng nảy nữa đó thành ra là nhiều khi cũng lỗi ừ, giờ sau là riết là quen rồi à, tại vì nói chung là mình thấy uh, chậm quá mình khó chịu luôn. được nhiều người khách này nọ mà nói chuyện nó vui ở nhà là mẹ cũng kể là hồi xưa là nhiều khách họ ăn từ lúc mà họ dắt con ra nhỏ xíu mà bây giờ con của người đó dắt thêm nói chung là dắt cháu các gì này gọi ra luôn nói chung là mình được giao tiếp với nhiều người vui với lại ờ, mình nghe mấy cái chuyện xưa xưa nó hay chứ bây giờ mình ngồi bán quán là mình vô sạp này nọ mà kia khách thì ngồi ghế bàn bình thường mình không có không gian để mà mình nói chuyện với khách đấy mình vẫn thích cái kiểu ngoài đường vậy hơn lại đường vậy hơn nó ờ, vậy nhưng mà nó vui truyền thống như xưa